chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành cho <coughs> dành riêng cho thị trường nội địa Nhật bếp có hiệu là Rinnai KGE 80FL đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có vỉ nướng bằng inox giờ tính năng đầu tiên á tôi sẽ thử là dày dạ, à dạ. tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là phá ra khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để ờ, thực hiện tính năng là gió thổi tắt lửa sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã khóa ra kèm theo tiếng bếp bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc của tôi vẫn còn đang mở đây tính năng thứ hai á tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt mô phỏng cho hai cái đáy nồi này. ở điều kiện hoạt động bình thường thì đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nhớ, <clears throat> nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm người đi dưới nồi á nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cơ buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn á, nó bị lõm lên không tiếp xúc được đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ uh, <clears throat> cao bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á, nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam vì khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn nhưng pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng với ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém dành cho bếp ga nội địa Nhật nên các bạn hãy tránh ga còn để khắc phục về pin á còn để khắc phục về pin đối với dòng bếp này tôi sẽ tặng nguồn 3V sử dụng hai chai pin hai cục nguồn 3V à, để sử dụng hai chai pin đây là cái đầu chờ tôi đã gắn sẵn đây nè mình sẽ lấy pin ra bếp sử dụng à, nguồn 3 nguồn 3V hoạt động bình thường đây còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van mà phù hợp với nó là loại van 50 lít nè 345m van này nó là nó cho cái lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên ờ, cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh bếp bên trái tôi đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi bếp nó có nhiệt độ ờ, cao thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa nè bếp nấu bên phải tôi cũng đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ nước cạnh nồi tắt hai bếp vẫn còn đang mở đây thì đối với ờ, dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi cũng có ăn kèm theo ổ cắm hẹn giờ nè giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết thời gian chính thì ờ, <clears throat> các bạn nguồn vào cục nguồn 3V các bạn cắm vào cắm hẹn giờ nè đó cặn cắm ổ định thời gian trên ổ cắm hẹn giờ được 60 phút ta có thể tùy chỉnh thời gian mà những món ăn mà ta biết thời gian chính á thì ta chọn vào để tôi sẽ thử một phút nè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 hoặc các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu biết vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem các bạn nhớ à, nhấn vào à, màn hình nút trên <coughs> góc trên hoặc góc dưới để à, hỗ trợ thêm phần phụ đề của video sau một phút nè bếp ta tự động tắt lửa và phá ra đây, công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp này thì có nắp che chưa lửa bằng ngay inox nè nắp che chưa lửa bằng ngay nóc á mình xài thời gian nó sẽ lâu hơn những loại lớp sắt những loại lớp sắt mình xài thời gian lâu á nó sẽ bị một chân như thế này còn tác dụng của nắp che á, bếp mà không có nắp che này á ngọn lửa sẽ tụm lại đốt nóng trực tiếp vào đầu que cảm biến làm biến hoạt động không chính xác bếp mà có nắp che ngọn lửa nó xè ra hoạt động đúng tính năng của nó thì à, đối với dòng bếp này á tôi sẽ tặng thêm kèm thêm một cặp pin cũ zin theo bếp về ừ. để à, <clears throat> người trường hợp mà cúp điện còn về khi nướng các bạn nên cho ít nước vào mắm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu